test những cái tính năng của bếp để các bạn xem luôn các linh kiện đầy đủ của nó gồm có nắp khói nè, cặp kiềng cái bông để kiềng không có cái bông này thì các bạn sẽ không lắp kiềng vào được cái đầu chi lửa nó có nắp bằng inox này phía dưới và đằng sau của bếp cũng đã được ờ, bọc lưới lại cẩn thận để đề phòng trường hợp chuột nó chạy vào cánh phá dây điện bây giờ tôi sẽ bật bếp lên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 nên nơi nào mà quảng cáo là chống trao là quảng cáo không đúng với chức năng của bếp ở đây thì sau khoảng 3 giây thôi bếp của tôi đã khóa ra kèm theo một tiếng bếp báo động mà dù công tắc vẫn đang mở đấy thực hiện tính năng khóa ga khi gió thổi tắt ngọn lửa thành công cái chức năng an toàn thứ hai là chức năng khóa ga khi nước nấu cạn nồi với chức năng này tôi sẽ phải dùng hai cái miếng sắt để mô phỏng cho hai cái miếng đáy nồi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 nếu mà các bạn sử dụng những loại nồi mà có đáy mỏng quá thì nhiệt độ của nó sẽ dễ bị tản đi chỗ khác gió thổi làm cho đáy nồi nó nguội đi được thì bếp sẽ không có thực hiện tính năng khóa ga này được do que cảm biến nó không có cảm nhận được cái nhiệt độ nóng nó yêu cầu ở đấy đáy, đáy nồi bếp nướng của nó không có chức năng hẹn giờ đây tôi sẽ bật lên để thử chức năng hẹn giờ của bếp nướng cho các bạn xem luôn bếp nướng khi bật lên mặc định sẽ là 9 phút các bạn tăng chỉnh lên tối đa cho nó là được 15 phút và mức nhỏ nhất là một phút tôi sẽ chỉnh về mức nhỏ nhất một phút để thử chức năng hẹn giờ của bếp nướng cho các bạn xem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 nên nó sẽ nên nó sẽ tiết kiệm ga hay bếp ga của Việt Nam một tháng khoảng từ 25 cho đến 30 phần trăm cái số tiền chúng ta sử dụng ga bếp nướng của tôi đã khóa ga đây thực hiện chức năng hẹn giờ thành công dù công tắc vẫn đang mở này vì bếp này nó hao pin nên nếu mà các bạn đó mà sử dụng những loại pin như là pin con ó pin con thỏ như thế này thì các bạn sử dụng được khoảng từ 15 cho đến 20 ngày những loại pin này có giá là khoảng từ 20.000 một cặp những loại pin này còn những loại pin có giá tốt hơn như là Panasonic nè Toshiba Maxell có giá khoảng 40.000 một cặp các bạn sử dụng được khoảng từ 4 cho đến 5 tuần những loại pin này rất là tốn kém ờ, các bạn nên tránh ra để có thể phù hợp với kinh tế gia đình mình hơn tiết kiệm hơn tôi sẽ đo thử cho các bạn xem nhiệt độ hai bếp ra bao nhiêu tại vì nếu mà 200 độ trở lên thì nó sẽ tự động giảm nhỏ lửa lại và không tăng lớn lên được nữa để tiết kiệm <coughs> để tiết kiệm ga bếp bên phải là 320 độ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 nó sẽ cảm nó sẽ tự động giảm nhỏ lửa lại để tiết kiệm ga cho chúng ta đây hai bếp của tôi đã khóa ga thực hiện cái tính năng khóa ga khi nước cạn nồi thành công ở cả hai bếp đây bếp đã khóa ga dù công tắc vẫn đang mở sẽ lấy hai miếng sắt xuống để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn cũng như để cho các bạn sử dụng pin sạc này nó tiết kiệm hơn á thì chúng tôi ờ, có bán hoặc là tặng kèm một pin pin sạc như thế này tuổi thọ của nó là từ 3 cho đến 4 năm thời gian sạc của nó là 16 tiếng thì nó sẽ đầy khi sạc đầy các bạn có thể sử dụng được khoảng từ 4 ờ, cho đến 5 tháng hộp pin của bếp nó nằm ở đây đây bếp thì sử dụng một cặp pin đại như thế này một viên pin sạc của nó sẽ không có đánh lừa được cái hộp pin này được do nó ngắn thôi chỉ ngạc dài hơn cái pin sạc pin bình thường một chút xíu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 bếp này thì nó là dòng bếp cơ bản thôi nhưng nó có tích hợp một số những chức năng tiện ích giúp cho các bạn nấu nướng tôi sẽ thử cho các bạn xem luôn ở bên phía tay trái của nó thì có chức năng nấu nước sôi là chức năng nấu cơm là chức năng nấu cháo nè sẽ bật bếp lên cho các bạn xem với bên trái của nó cơm nước này là chức năng nấu nước sôi nè các bạn bấm vào để chọn thì ờ, chức năng nấu đối với khi mà các bạn chọn đến chức năng nấu nước sôi này á các bạn nấu nước sôi nước trong nồi nó sôi lên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 đây là nút cơm bấm một cái nữa là chạy qua nút cháo các bạn phải bấm nhanh lên các bạn bấm chậm quá sau 2 đến 3 giây nó sẽ tự chọn một một cái uh, chức năng bất kỳ thấy không nó chọn bất bất kỳ này các bạn phải bật đi bật mở lại đối với chức năng uh, nấu cháo này thì các bạn bấm vào chọn để nấu cháo thông thường thôi còn đối với chức năng nấu cơm á, thì uh, tại ở bên Nhật họ sẽ sử dụng những loại nồi nó dành riêng cho bếp ga để nấu cơm loại nồi đó giá cũng khá cao khoảng hơn 3 triệu đồng theo theo theo tiền Việt Nam là khoảng hơn 3 triệu nhưng mà loại nồi nó không có lưu hành nhiều ở Việt Nam để chúng ta mua sử dụng nên ở Việt Nam chúng tôi khuyên các bạn sử dụng những loại nồi nó có đường kính đáy nồi nhỏ hơn 25cm để đạt được hiệu quả nấu cơm nó ngon nhất tôi sẽ trở về chức năng nấu nước sôi để thử cho các bạn xem còn đối với chiếc bên bên ờ, phải của tôi thì nó có chức năng rang và chức năng ờ, chiên đối với chức năng chiên này nó có ba cái nhiệt độ mặc định của nó là 160 180 và 200 độ C thì khi mà chiên đồ ăn các bạn chỉ việc di chuyển cho cái đèn này nó sáng đến cái nhiệt độ mà chúng ta cho là hợp lý với là thực phẩm mà chúng ta đang chiên thì nó sẽ tự động nó lưu ở nhiệt độ đó các bạn có thể chiên đồ ăn ở một cái nhiệt độ nó ổn định không có lo nó bị ờ, lớn quá lửa cháy khét đồ ăn mình của mình nó cũng ờ, được ngon giòn đẹp hơn còn cái bên đây là chức năng rang tại vì như tôi giới thiệu bếp có que cảm biến thông minh khi nó tiếp xúc với đáy nồi có nhiệt độ là 250 độ trở lên thì nó sẽ khóa ra để cho an tan vì thế khi mà các bạn cần rang những loại thực phẩm khô cần nhiệt độ cao thì các bạn bấm im lúc lúc này trong vòng 3 giây để nó sáng đèn lên và nó kêu một tiếng bếp thì uh, que cảm biến của bếp nó sẽ tự động tăng mức hạn của nó là từ 250 độ lên hơn 300 độ C các bạn có thể thoải mái rang những loại thực phẩm khô cần nhiệt độ cao không có lo sợ bị kìm hãm nhiệt độ nữa ngoài ra thì bếp này nó cũng có hai tầng lửa khi mà các bạn nướng đồ ăn đó, thì các bạn không có cần phải chở nhiều nhưng mà các bạn lưu ý là chúng ta nên không nên đặt một tảng lớn đồ ăn vào đây chúng ta nên cắt đồ ăn vừa vặn ra thôi sắp đều vào cái vị nướng này và nếu được thì chúng ta lót một lớp giấy bạc ở dưới khay nướng tưới một ít nước lên khi mà chúng ta nướng đồ ăn nó hơi nước nó sẽ bốc lên nó làm mềm thức ăn và lớp giấy bạc nó có thể bảo vệ cái vị nướng cái khay nướng của chúng ta bằng cái nắp nó lâu hơn nó bền hơn với thời gian đây như cái này của nó cái mâm nướng của nó còn rất là mới ngoài ra thì để hơn khuyến mãi cũng có bán các loại pin zin nồi điện nhật đây là pin theo bếp từ bên nhật về các bạn có thể sử dụng kèm với bếp này khoảng từ 4 tháng rưỡi cho đến 5 tháng nhưng loại pin này các bạn cũng có thể mua về để sử dụng kèm với những thiết bị gia dụng ở nhà của chúng ta rất là bền giá là 50.000 một cặp cũng như chúng tôi có bán một cái loại van ga nam Namilus để có thể hỗ trợ khách hàng khắc phục cái tình trạng khi mà chúng ta sử dụng bếp ngọn lửa chúng ta nó bị đỏ vì cái van ga nó cho lượng tiết lưu ga không ổn định